Xin chào mọi người Hôm nay tôi sẽ giới thiệu ờ, cách làm một cái bật bàn từ gốc cây ờ, rất là đẹp và nó giống như hình ảnh trên ờ, mặt trăng mà từ tàu vũ trụ chụp chiếu hình trên mặt trăng vậy từ cái gốc cây và cách làm như thế nào hãy đến kênh Quy Đỗ TV vâng đây là cái gốc cây được cho vào bào bào phẳng mấy bào bào phẳng đây đây là cái dưỡng là lấy à, vòng tròn đây gốc cây được vào xong và đặt lên vòng tròn tròn này được được lấy tâm vòng tròn giấy lấy tâm và thông minh vít Thực trà sạch những phần vỏ ờ, của gốc cây bỏ bẩn cái trường hợp khi chúng ta đổ keo vào thì nó bị bẩn ở trong và nó không bám dính liên kết với lớp keo rồi đây là những thanh liên kết giữa hai mảnh gỗ với nhau à, được đặt trên bàn kẹp chặt định vị à, khoan lỗ tâm và thước compa xoay được đặt lên và cắt lấy dấu của vòng tròn của mặt bàn Đây, cưa cưa vét thước có ba quay cắt vét những phần thừa bên ngoài được cắt bỏ cắt bỏ đi để thành hình một cái mặt bàn tròn và làm bóng nhẫn bên mép ngoài lưỡi mép Lê Bảo Nhân Một cách làm rất hiện đại Nên là keo keo dạng keo hai thành phần hai thành phần là như nào tức là keo đấy có hai thành phần khi trộn đổ lẫn với nhau trộn lại thì nó mới thành tiết đông cứng đóng rắn là bám dính chặt vào các bề mặt với nhau keo bôi keo lên bề mặt để à, cái tấm lót dán lên cái bề mặt đáy này và tiến hành bước tiếp theo là đổ epoxy khoan định vị lấy tâm đưa vào cưa vanh cưa vanh lấy hình tròn đây gọi là tấm lót đây gốc cây bảo nhẵn và bôi keo đặt lên tấm lót và bơm keo silicon và đặt tấm thành chung quanh tiến hành dán keo được cố định bằng à, vít cố định bằng vít khi chúng ta bơm đổ epoxy và đặt cốc cây lên để đảm bảo độ dày độ chắc đây để cái phần thiếu vào và tiến hành bôi keo lớp kết dính liên kết và đây là epoxy dạng trong suốt dạng trong suốt dạng kính Heboshi Glass một màu được khuấy đều khuấy đều lên tránh tình trạng màu không đều được đổ vào Heboshi được đổ vào cái phần gốc cây được làm nhẫn chảy theo những cái hình dạng như dòng sông đổ bù đầy bề mặt gỗ mặt bàn có thể ta có thể làm ờ, những cái ờ, cái, cái, cái phần chi tiết trang trí trong gia đình rất đẹp sau 12 ờ, tiếng 24 tiếng thì keo chết và chúng ta tháo lớp thành tách khỏi tấm lót khỏi mặt bàn đóng nêm tha tấm đế tấm lót nên vào tách ra được trà báo tiếp nó nhẫn bề mặt rất đẹp mới là phần thô thôi nói chung là rất là bắt mắt lỗ định tâm định tâm luôn vòng tròn quay và tiến hành cắt bỏ tiếp viền xung quanh những phần ờ, keo thừa là nó chưa đạt kích thước mà mong muốn của mình cắt bỏ tiếp Đấy, cắt bỏ Đấy, bóng chà bóng ờ, xung quanh mép sản phẩm của chúng ta đang đẹp dần rồi tương đối rồi vâng bây giờ mà chả nhẫn lên mặt chả bóng về mặt đây là cắt gọt và bớt phần uh, để đạt kích thước mong muốn mình bóng xung quanh rồi bây giờ là dạng sơn bóng sau khi được trả bóng thì ờ, tiến hành phủ sơn bóng bóng đánh rất kỹ để cho đảm bảo sơn bóng là vào tất cả các khe của bề mặt của gỗ và lớp epoxy đã được cạo bỏ nhẫn khe nứt chân chim được bù thêm keo xung quanh mép để đảm bảo chất lượng của bề mặt bàn được đẹp không bị à, lỗ hủi rỗ được bù tất cả các điểm mình chào một cái giáp giáp này thì như là giáp 800 hay là 1000 gì đó hình bóng hơn thế này là vo mép xung quanh vo mép để cho nó không bị sắc khi chúng ta ngồi tì tay trả bóng vào dây giáp rất đẹp đúng không? đường vân của gỗ của gốc cây và cái màu sơn đen đổ đầy trong những dòng dòng ờ, trên những dòng sông ở trên ờ, bề mặt sao hỏa hay cảnh trong thiên hà chà bóng bằng mút lông cừu và sơn bóng được tráng trên bề mặt sản phẩm thì bây giờ cũng đã trông là rất tuyệt vời rồi chào bóng rất tuyệt vời à. đấy mọi người thấy không trông như hình ảnh mà những các tàu vũ trụ chụp được từ một bề mặt của thiên hà ở đấy của vì sao nào đấy như sao hỏa hay là mặt trăng trông rất đẹp trái bóng rất kỳ công rất tinh xảo mặt dưới và đánh dấu chân tiến hành à, lấy dấu và khoét chân mất vị trí định vị chân chân ờ, rãnh định vị ờ, đặt vừa khoan lỗ bắt ốc vít và bàn chúng ta đã xong mọi người thấy ờ, tác phẩm này hay thì ờ, cho một chia sẻ một like một đăng ký kênh để có những tác phẩm đẹp hơn để mọi người được ờ, xem và có thể làm theo để có những sản phẩm đẹp để chủ kênh có động lực làm video tiếp theo là mọi người đăng ký và nhấn vào quả chuông để khi có video mới mọi người có thể biết và xem được ngay xin cảm ơn mọi người xin chào mọi người